Xin chào toàn thể anh em Thì à, ngày hôm nay cơ sở chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em làm tay cái cho anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu lắc tài xỉu bịp ở sòng sới cái bộ hột mà cơ sở hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ hột hoàn toàn là không tang nó tên là bộ tài xỉu 2020 anh em nhé thì anh em nào mà đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu thì anh em cũng biết được rằng là để có thể luồn được cái bộ đồ chơi bịp nào mà vô sòng sới ấy, thì rất là khó đó thì à, anh em à, tay cái tay con hay tay thợ thì à, bây giờ nó rất là khôn anh em nhé anh em rất là khó có thể luồn được những bộ đồ chơi mà có tăng tích hay là để hỗ trợ cho anh em hoàn toàn là chiến thắng ấy. thì cái bộ hột ngày hôm nay nó là bộ hột tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tăng tích anh em nhé thì anh em có thể sử dụng cái bộ hột này anh em ra bất cứ sòng sới nào hay là sân chơi hay là đấu trường lớn nào để cho anh em đi chơi em không ngại về vấn đề tăng tích bao cho anh em ăn thua trẻ hột thì ờ, cái bộ hột này thì anh em đi lắc thì ờ, cái bộ hột này anh em có thể lắc được giữ tài giữ xỉu theo ý muốn này đó và anh em lắc cái bộ hột này đi theo ý muốn của anh em và cái tỷ lệ của nó nó sẽ đi đều cho anh em chén tài chén xỉu khi anh em ờ, chưa có cách lắc của bên cơ sở bên tôi đó, thì anh em có thể lắp cái bộ hột này đi đều thì ờ, ở phần ờ, video ngày hôm nay thì ờ, tôi sẽ bỏ qua là phần tăng tích cho anh em thử tăng tích có thể tiết kiệm thời gian cho anh em hơn thì video này tôi sẽ chỉ test cho anh em xem cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó chuẩn xác như thế nào anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em trước tiên là cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu 2020 này anh em nhé tài đúng không ạ 7 80 phần trăm nó sẽ xuống xỉu cho anh em xuống xỉu bão đúng không ạ mới chén thứ hai thôi mà nó lên bão rồi đó thì à, anh em để ý kỹ cái bộ hột này lên đôi rất là nhiều để nó chờ lên những cái chén bão cho anh em anh em nhé thì à, với cái bộ hột bình thường thì anh em có khó thể nào có thể lắc cái bộ hột đi theo ý muốn và tỷ lệ lên bão nó rất là hiếm hoi thì ờ, với cái mô tài xỉu 2020 này thì nó có thể làm được điều đó tỷ lệ lên bão cao khi anh em lắc đúng cách lắc chuẩn tay thì nó lên những chén bão anh em nhé thì khi mua và sở hữu cái bộ hột này thì cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em có thể lắp được cái bộ hột này đi theo ý muốn và anh em có thể lắp giữ tài giữ xỉu tùy theo ý của anh em anh em nhé tiếp tục test cho anh em tỷ lệ đi đều lên tài đúng không ạ 552 đó, bộ hột đi cực kỳ là đều và lên đôi rất là nhiều bộ hột đi cực kỳ là khôn anh em nhé xuống xỉu đúng không ạ đó lên tài đúng không anh em bộ hột đi rất là khôn và anh em tay con thầy thợ không thể nào mình có thể đoán được là anh em đang lắc tài lắc xỉu nó không rất là khó để có thể nhìn được cái tay lắc của anh em mà đoán được ở bên trong nó về cái gì anh em nhé thì uh, test cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu anh em nhé xỉu đúng không ạ giữ luôn xỉu cho anh em 126 này đó 116 đi đúng một hột duy nhất anh em nhé bộ hột đi rất là khôn 223 đó, 135 đúng không ạ? Vẫn tiếp tục là xỉu. Chén này lên tài thì tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em anh em nhé lên đôi rất là nhiều anh em để ý kỹ sẽ thấy vẫn tiếp tục ở tài lại cặp tiếp 551 356 vẫn tiếp tục tài 2 5 6 đi đúng một hột duy nhất anh em nhé 443 một chén cuối cùng cho anh em này đó, chén này nó xuống xỉu nó về xỉu 123 thì coi như đây nó chỉ là chén phản anh em nhé thì anh em đi chơi đi lắc ở sòng sới thì anh em cũng biết rồi không thể nào mà tránh khỏi những cái chén phản của bộ đồ chơi anh em nhé đó. thì à, anh em xem video thì anh em cũng biết được là cái bộ hồ tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tăng tích này lắp theo ý muốn thì anh em biết cái à, tỷ lệ chính xác của bộ hồ này nó như thế nào khi anh em kết hợp thêm với cái cách lắp của bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em thì anh em nào có hứng thú muốn tìm hiểu hay là muốn sở hữu cho mình cái bộ hồ tài xỉu 2020 này để cho anh em ra sòng sới đấu trường lớn hay là sân chơi để cho anh em đi chơi thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại 0972 41 44 để anh em có thể sở hữu cái bộ hồn tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tăng tích này và cái cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu lắc hột nó đi theo ý muốn và cái bộ hột này cũng là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé đó, thì anh em gọi điện đặt hàng cơ sở bên tôi sẽ đặt giao hàng gửi về tận nhà cho anh em khi nhận được hàng thì anh em thanh toán hoặc anh em nào ở các tỉnh lân cận anh em cần lấp trong ngày thì anh em à, có thể liên hệ với tôi tôi có thể uh, ship tận nơi cho anh em anh em nhé thì cái video ngày hôm nay thời lượng cũng không cho phép nhiều thì à, anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật những cái video mới nhất mà cơ sở chúng tôi sẽ đăng tải lên cho anh em tham khảo để sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi mà phù hợp với dòng giới của anh em và luôn luôn là mang lại tỷ lệ chiến thắng cho anh em khi anh em ra sòng sới anh em chơi thì cái video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé